Ok, hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Theo cái mình Ok, hôm nay chúng ta tiếp tục Tập tiếp theo của tựa game Mình vừa nghe Google dịch Đọc xong là A Plague Tale Innocence Không nhầm là như thế thôi Mãi rồi thì đến tập này mình mới đọc chuẩn được cái tên của tượng game này chúng ta tiếp tục nhé thì tuần tuần trước tập trước thì đã là đến ờ, được trường xong chương 9 chương 10 rồi lấy được uh, cuốn sách về cuốn sách cấm từ uh, học viện ở trong một uh, thị trấn về và không biết là hành trình của tập ngày hôm nay như thế nào thì uh, xin mời anh em và toàn thể các bạn theo dõi ngay sau đây nhé. Let's go. tài quan Vitalis muốn có cuốn sách nhưng lại bị Alicia lấy đi ngay trước mắt à ông cái ông ông ông ngồi ghế cái là ông đại phán quan ạ Tell me, this door, have you ever opened it before? It's stuck. It's the only place in the chateau we haven't been yet. Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep. Oh. Mở cửa này á? chưa mở cánh cửa này lần nào. Ok. Let's go take a look. This at least I know how to do. Ui dồi. Oh, hoài ha. There you go. Well, that was Ở uh, phá hành lang thôi. And almost painless. Come on, let's go. Whoa. Mẹ mở cửa linh tinh tí bọn chuột nó lại tràn no, vào what? khu mình đang sống thì There's something in the air. Yes, dust. No, the stones. It's like interrupting a conversation. <sighs> This is the first time I felt it here. Ở đây có cái ngăn rồi. À, bọn chuột cùng lắm chỉ đi được đến đây thôi. Ui da. sao đây là vực này. Ok. Hmm. That looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Ok. Nhà mình nghĩ cánh cửa này sẽ không đi được rồi. À, vẫn mở ra được à? Oh, à, cái lỗ này không đi được. Mình tưởng là cánh cửa này bị khóa ở bên ngoài thì phải phải phải phải đi oh, đường lỗ kia. Uhm, không có bộ chế tạo nhở à bộ bộ sửa chữa ô oh, cánh cửa này lại... à đi xuống bên dưới này à chuột lũ chuột mình lùa xuống rãnh hết rồi giờ trời sáng chắc là chúng nó chết hết rồi ui rãnh đéo thì sâu đấy nhở hôm trước làm gì có thấy sâu này đâu ta Amicia, come and see this. You'll like it. I'm coming. Rồi em tới đây. Em tới đây anh sai. Lấy được cuốn sách về rồi xong bên lại Thằng em sai thì buồn ngủ Không bây hai đứa này đi khám phá cái gì đây Oh It includes the symbols of the pillars This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly! It's Hugo! Oh no. I'm coming! Need me? Uh, I will call you. Come on! Come on! Ui. Thằng em bị làm sao rồi? Hugo bị làm sao rồi? I'm here, Lucas. Vừa mới xuống đây xem được cái hình kia xong. Please. lên cơn rồi. It's getting worse and worse. Mm. The macula is progressing too fast. I realize that, Amicia. Mm. I'm doing my best. I, I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No, no. One with better equipment. Well, perhaps my mother at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Ooh, thì bây giờ quay về nhà. Ù, uh, thế bây giờ được quay về nhà để, để, để quay về phòng thí nghiệm ở nhà Hay như nào? Thằng này gân máu nổi khiếp lắm rồi này. Your twins are back. Melly, you found him. More dead than alive. But yes. Amicia, we we came because well. Yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so... Oh. They threatened her. And I heard her name. Oh. Beatrice Darun. Mother is alive? She's alive. còn Oh. You managed to get Arthur out? It wasn't simple. Believe me. So you could... Forget it. I was nothing. She... She's too important to the Grand Inquisitor. Ây à wow. Tưởng bà kia bị một xiên chết luôn nữa chứ They torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help. oh thôi thôi, thằng này nghe thấy rồi. Say when he wants to see her. Tell him nothing, alright? Thằng em nghe thấy rồi. Oh no. Hugo. Hugo. <gasps> Ah! The next threshold. <gasps> it's coming. We have to go at once. To my home. Now. You go. We'll stay here with him. It will be all right, my little brother. I swear. This time we will heal you. All right. I'll get the Sanguinis Genera and some potions, and then we'll leave. Ôi, lại quay về nhà rồi. Tình hình lại quay về nhà rồi. Tàn dư. à, thế quay về nhà phòng thí nghiệm ở nhà chương 12 chương 11 nhanh dậy We're here. Amicia, you're going to be alright. Yes. It's just strange đến to be rồi. Back. Let's go. I never thought I'd come back here. À, quay về tìm thuốc cho cho Hugo thôi. Tìm thuốc của ba mẹ chế thừa ra. Mm. We can't cross there. That bridge was at least a century old. Everything looks completely destroyed. It's the end of the old world. If that's true, how come you're so calm? Ôi, là phải đi đường đường đường vòng rồi. Look, the standard of the Inquisition. They still there? Let's be careful. Đủ. Vẫn còn lính ở canh ạ Don't fall. Don't fall. Ôi ôi. Look out, Lucas. What the fuck? What's the matter with them? I don't know, but I don't like it. Một đống chuột luôn. Ui à Ơ à, ở đây có tinh thể Tinh thể vàng này Uầy, nhiều vãi Chả hiểu tại sao nó lại xoáy xoáy ở trong này ạ à? Oh. Có một cái xe đẩy Nghi ngờ Ui Looks like Oh, so many of them mẹ nó phải đi được bên trên này rồi xong rồi tí nó quay ra thì mới dùng xe đẩy để để xuống đường này I This must be one of the first places they came from. But it doesn't explain their behavior. Phải đi đường này thì nó mà ù ra trước mặt thì ăn cứt luôn. Cũng liều nhỉ. Ít đá đấy Ít đồ phải luôn á Ê à? oh, không đi qua được à Vẫn phải đi qua đường bên dưới này à Có gì nhặt được đây này Có gì tương tác được à Chỗ chắc là chỗ nút trèo thôi À, thế bây giờ mình mình mình sẽ phải phá xích để để để thả trôi cái con xe này để để lùa hết cái bọn này đi. Ok. This is my home. Do you hear me? My home. Cút hết ra khỏi nhà của tao đi. Rồi xuống nước rồi. Chuột kia bị đùa xuống nước rồi. Rồi, let's go Lucas. More rats. The domain is straight ahead. Uhm, ở đây có một cái xe cầu uhm, Chúng ta cần thắp đống lửa này lên trong nhà cũng nhiều lắm này Đây rồi, lùa bọn chuột này. They must have used it to get their troops through. Good idea. I'll have a clear shot. You can go back down. Tell me when you're ready. Lùa bọn chuột này đi đâu ai? chuột này đi đâu nhỉ à à à bố mày hiểu bố mày hiểu rồi bây giờ thì à, bây giờ thì thì thì thì, thì đây đây đây để để thằng này điều cho xong mình đi Uầy, wow, mày chơi mạo hiểm thế ok let's go nhiều, right? We can't make it here without you. Ui, ghê vãi. Ý. Rồi, ok luôn. À bây giờ mình phải mở cửa cho thằng kia Ok Ui nhiều vãi Mẹ mà có con con con con con ngựa ở đây mày chúng mày không vào cắn đi Chúng mày bu bu ở đây làm gì oh, phá Ui cái này sơ, sơ xuất một cái là ăn cứt luôn à, Đổi cái ấy chứ nhở Đổi đá, đổi đá, đổi đá. Ok đấy. Rồi bây giờ quay qua này rồi. Oh. Ok. Ê, có mấy con kia bị lỗi à? Đây là bọn lính mà. You, tell me, how many of you are there? Oh, it hurts. I don't want to die. Not like this. Like this? You executed my family. You deserve a painful death. Please, have mercy. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything. Im có mẹ mày mồm đấy. Mày rất tàn sát gia đình của tao. Ê, ê, ê, ê, ê, ê. Mẹ bọn chuột này đừng có làm đừng có làm loạn, đừng có làm loạn um, bây giờ chúng ta cần phải ờ, đốt cái kia lên đúng không ném không tới này à, chúng ta sẽ phải dùng uh, chất thơm rồi chạy một phát qua bên kia luôn đi em ơi Who there? hell are you? The daughter of Robert and Beatrice de Roux. Oh no. Phang hoát chết luôn ấy mà tin không? Please have mercy. Shut up. I'm leaving you to your fate. Phảng chết luôn thì à, ở đấy mà bồ lào bồ lếu. Dám sát hại gia đình ta. À? Ừ, vào đây chỉ để lấy đồ thôi à? Ok. Ờ, cây đuốc này không lấy đi được. Nhảy vào trong này xem sao. Làm sao để giải quyết được cái lũ chuột này nhỉ? Làm sao để giải quyết lũ chuột này để vào trong kia lấy đồ được ta? Trong kia có nhiều đồ lắm này. Thôi thôi thôi thôi thôi, đừng đừng chạy vào theo, chết cụ bây giờ. Ở bên kia có cửa. Vẫn phải dụ bằng chất thơm thôi. Ủa, thằng này có cái tinh thể luôn này ấy ấy ấy ấy ấy ấy khoan khoan khoan khoan khoan không được làm loạn tôi cần đồ để chế tạo tôi cần bộ sửa Không có bộ sửa nào không làm gì được Bây giờ mình sẽ phải nhanh tay để ấy à Để mở cánh cửa này Marcus, behind this door. I understand. I'm with you. Let's go. Ờ, oh cửa tự đóng. Ủa. Is this real? My home. Ủa, nhà đứa này bị bọn chuột. Nó ờ, ấy à? No. Kinh vậy. No, please. Amicia, we can stop. Find another way. No, I have to see. Ồ. Ông bố nó à Ờ thằng này nhanh tay đấy Cầm lấy cây đuốc rồi Is he your father? Mm. Ủa, ổ chuột à? Ui, ui, ui, ui. chất dẫn lửa ăn cứt rồi à đây là đoạn chiến đấu rồi Còn đâu nữa is it over i think so oh, hết rồi, hết rồi, hết rồi Hết ổ à? rồi Hết những cái ổ lớn rồi À, cầm cây đuốc kiểu gì? Ở đây. Đây rồi. Đi được, đi được rồi chỗ này để để để, để cài đuốc uhm. bây giờ lên lên kia đi đường nào ta đi đường này rồi nhà của mình mà mình quên cả đường ạ à. bây giờ thành ổ chuột mẹ rồi Sinisa nào Ui, bộ xương người Alicia, that body with no armor It's one of our servants, but his body Yes, the guards were eaten alive He wasn't Why? There must be a reason If only I knew Great break Ờ, ông bố không bị ăn này Đây là do dòng máu nhà đứa này rồi Dòng máu gia tộc này rồi ông bố đứa này không không bị ăn thịt này đúng không tất cả mọi người làm ở nhà này đều bị ăn này ở đây nhưng mà sao quả xác này cũng có bị ăn đéo đâu nhỉ sao bọn chuột này ở hang ổ bọn chuột lại đẻ ra tinh thể vàng Là sao ta Cứ có mấy chất nhầy nhầy ờ, lại có tinh thể vàng Uầy Không biết nó lôi bao nhiêu người về nó chất thành một đống tường này Ui chất nhầy nhớt các kiểu chảy này Không biết mẹ Chơi game này không có mùi nhỉ mùi thì không biết mùi chỗ này nó nó nồng đến mức nào nữa sao bọn này đi không cần bịt mũi ạ Ui, bọn này càng ngày càng điên rồi bọn chuột này càng ngày càng điên không có chỗ nào thắp thắp nến để bớt đi à It's up Đây rồi, đường lên đây rồi. Nó đủ. Mình ờ, leo lên đây. Climb up, I'll help you. All right. Thế cây đuốc phải để đây rồi. Wow, look out. They're all converging here. Ồ, oh, thế sao trên này bọn này nó lại đi theo theo hàng này nhỉ? Về phía phòng thằng bé này. Trên này bọn chuột lại đi theo hàng nó không không đi lộn xộn là sao? Bây giờ, bây giờ nó thấy mình đến gần nó có làm loạn không nhỉ? Ô, oh, đốt, đốt, đốt cái đuốc này lên um, Chế thêm cái này đi nó oh, không dùng được à Ô, oh, không dùng được Chất nổ Chất dập lửa không ném được rồi. Đây đây, thế chắc phải đi hướng này. Ở à đây, chính là cái phòng của bà mẹ này. Adbet hết rồi còn đâu. Lucas, those pots? Simple infusions. Not strong enough. There must be others. Đây là phòng của ba mẹ này. rồi đá chất thơm mỗi loại 7 cái đi ok so this is it yes it's Hugo's đây rồi đến phòng Hugo đây rồi there there are other pots Everything... Everything's like it was before. Ở phòng này không bị động vào luôn ạ. Neither this. No. Lucas. Or this. Why hasn't his room been touched? No, no, no. It's, it's not here. Still no luck? No. They're, they're, these are normal standard potions. Your mother must have been working on a more complex elixir. There has to be something else. Another place, another room. Not that I know. You can't just make an magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see oh, where. giờ còn phải đi tìm phòng thí nghiệm của bà mẹ nữa. Đây chỉ là phòng phòng nhốt thằng Hugo thôi. I never But saw that's her. it. Isn't there a place where she didn't want you to go? I don't know. Some well, place she protected. The old Roman ruins. She didn't want me to go there. The Roman ruins. Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly where are they? The garden. Ngoài vườn, ngoài vườn, ngoài vườn Đứa này cũng thông minh đấy chứ nhở à, Làm ít đồ đã Chết mẹ rồi, đi vào đây xong rồi Tự nhiên lũ chuột ở đâu nó nó, nó ra rồi Lũ chuột ở đâu nó ra nó chặn đường rồi Lúc vào thì không thấy ai Ô, lấy mấy món đồ chơi cho thằng em đi Có được không? toàn kiếm gỗ và ngựa gỗ này. Have they gone? No, they're regrouping. À. Chết con mẹ nào lại phải chơi bọn này à? To the right. Come on. Yes, yes. I'm coming. Đây rồi That was close. Get a move on. They might come back. I'm scared out of my skin, Amicia. I'm here with you. But we have to keep moving. Trong bọn này tự nhiên xoay xoay xoay xoay kiểu như có ai điều khiển ấy nhỉ? Ui, ném hết mấy cái này rồi. Chế thêm mới được đá hơi ít nha ô cái nồi nồi nồi nấu đợt trước nấu dở này vẫn còn trên bếp luôn Good lord, it's even worse than I thought. Everything is dead. Where are the baths? Nó còn tệ hơn chị nghĩ. Ồ, ở cuối kìa. Ra khỏi nhà. I know. We'll, we'll, we'll get there. Ui chà. Cha chùm má ơi Nào chuẩn bị uh, Vũ khí thật là tối tân đấy Chất này mình nghĩ là cần nhiều này Chất dập lửa chắc tầm này không cần rồi intact. Bông hoa còn nguyên vẹn. Hugo wouldn't have wanted us to leave it here. Oh, có, có khi nào bông hoa này có tác dụng gì không ta Đây chắc đường kịch rồi Rồi đi thôi Này đi kiểu gì đây Đâu đâu cũng là chuột này Chế eh, The river of rats. It's the only way to get to the baths. Wait, the cart. We can relight the fire and push luôn. No, I'll light it and you push it. What? All by myself. You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? All right, all right. But get your ammunition ready, because we haven't done all this for nothing. Come on, Lucas, let's go. We'll oh, thằng này đẩy, đứa này phải đi follow. À đợt, đợt này follow để có, có, có gặp cái cái, cái bọn lốc xoáy kia còn ấy còn phệt đúng không? Listen, if you want to take my sleep. Yeah, no, thank you. Yeah, I get it. They're regrouping. Ok Cố lên em Lũ chuột điên Không có đâu God! You, you are not going to die, Lucas. Nobody dies before we reach those bars. Cố lên em ơi. Ui, thằng này cũng khỏe đấy. Chaos, but I'm the one with the sling. So calm down and push. I'm doing just that. not a good time. on the right, on the right track, yes, but we still need to survive until the end. Ok đấy. Ok ôi, oh, em làm tốt lắm Lucas. We made it, Lucas. We made it. Good job, good job. Thank you. Thank you, Lucas. You see, you're pretty tough. Yes, but I don't think I'll ever walk again. Oh, come on. I don't know what my mother hid under there, but you don't want to miss it, do you? Oh, no. Come on. Let's go. Oh, let's go, let's go. Lại phải chế thêm này. Lucas, this is it. À, ông này đây đây đây. Ông ông bị xiên là ông này thôi, tưởng là bà mẹ. But this is poor Lambert. Lambert tội nghiệp. He must have taken the hit instead of her. Tưởng quả xiên xiên ba mẹ hóa xiên xiên cái ông ấy. Ông dẫn ở cửa này. I know. Think of your brother. We have to carry on. kia cũng thoát là thoát ra ra đường này này rồi đi vào vườn ui nhiên là dưới này xây bằng gạch trông xịn vậy điện oh, đóm vẫn mẹ mày sáng trưng luôn kiểu có người ở dưới đấy She said it was dangerous. Dangerous for her, I bet. You never found anything? No. And I was really good at searching. Cái địa hình bọn này hay nhỉ? Đi xuống ờ, nhìn lên lại vẫn có, có có giếng trời ạ. Mà mình vừa đi xuống mà. Ở bên trên là vẫn là đường đi ra vườn mà. Hay ha. rồi không có gì nhặt nữa Help me push. Very well. Chết mẹ rồi, ăn cứt rồi Kìa, phí một cái thuốc nổ rồi Từ từ Tự nhiên bảo kéo, kéo ra phát Chuột, nó một đống Một đống chuột nó ra Sao mà ấy rồi nhỉ Bây giờ sẽ là một một thằng kéo thôi chứ đúng không? À, nó để diệt bọn chuột này nhỉ nhỉ? Let's push this. Yes, of course. Chỉ đầy được thôi Hmm Mà giờ đẩy à, hở cái nó ra nó Đớp con mẹ chân Tôi biết phải là dập dập lửa cái đi á Dập lửa cái đi để, để, để nó chui vào đấy á Ồ, xong rồi kiểu gì? push it. All right. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Ok đấy. Tận đố chúng mày ra đây đấy. Nhưng sao bây giờ làm cái gì để qua đây mới là điều quan trọng. À, cầm được cái này không nhở? Đéo. đéo cầm được cái đuốc Ô, oh, trèo được lên đây ạ à? What the heck? Lucas, look, it looks like the bite. A Roman fresco. It looks like Justinian's plague. Laurentius told me about it. A real massacre. Worse than now? Hard to tell. It was back in the 6th century. Lucas, these baths were built by a Roman governor in the 6th century. This fresco isn't here by chance. Neither are we. Chết mẹ bây giờ phải đi kiểu gì? Mấy cái chỗ này còn còn còn còn đứng lên được là sao? Tôi lại phải ném một phát Cái hút ra tận kia Hay ném chất nổ Không được Không dùng được chất nổ Đéo được Rồi Còn mẹ nó Vẫn cứ là phải phí Vẫn cứ là phải phí một cái Thuốc nổ Ý thì bị cắn chết amalgamation and sublimation. The symbol in the basin represents putrefaction as well. These symbols used to fascinate me. There are more in the other two basins. Three symbols, four sculptures. There's a fire under that one. So we can probably light the others too. Hmm. There must be a way to get to them. Lại giải đấu à? Là sao ta? Ồ, oh, đây tương tác được này. The toad, <laughs> as ugly as ever. The swan, imposing Thiên ngào anh em. Lucas, another fresco. Là một bức bích họa nữa. But that's not all. Look, next to her, it's some sort of alembic, right? She's an alchemist? Exactly. Alchemy has often been compared to impregnation and the crucible or kiln to the uterus. Uh, or maybe she's just a pregnant alchemist. Not just. This temple is your mother's. And it's not just a coincidence that this is a woman. It's an important place. You're probably right. Oh, don't rồi. There, near the symbol. The slabs have caved in. I think you can get past. I'll go down. Stay here. All right. Hmm. The lion. Oh, Leon, my darling dog. Oh, lion. I hope you're happy where oh, you oh, lion, eh? con the snake. Snake. gave me a few nightmares that one. Ok, bây giờ phải giải kiểu gì nhỉ? Ờ, giải cái này kiểu gì? tượng này có nghĩa là gì ếch bạn nhảy xuống đây được không ta đều phải bật sáng hết cái chỗ này lên để để ấy à À đây, chui xuống dưới này Nguy hiểm vậy Ui à cái thằng này đợi ở trên này Great. does it look like down there? A nest. They're all around me, and I can't see a thing. Ooh, nhiều đường ha. Right, let's go. I'll try to guide you. And how do you intend to do that? The light. I'll wait close to the basement. Good luck. Aduh. em hướng dẫn chị kiểu gì à... cái hình trên này có ý nghĩa gì nhỉ mình vừa đi thẳng xong ờ, vòng xuống dưới này rồi không biết phải đi kiểu gì từ đi đi bên này trước xem à xem có quần què bên này à đâu em không thấy chị nữa cầm bách bên kia không có gì à, chết chết chết chết mẹ tí nó bị đớp ok theo đi đầu bên kia đúng rồi à đi nhanh à, sợ củi hết vãi nồi ấy thể Vừa nãy thằng thằng thằng kia nó bảo đi đường bên nào nhỉ? Củi hết là chết đấy. Đù đi đường bên kia phải, đi đường bên này sai. Mày đấy vẫn đủ mẹ củi thì quay lại ạ. À. Đây rồi Phải cút cút cút cút cút ra Ôi Ôi chết choa Đường nào What the fuck đường nào vậy Đường nào chạy bro Phải leo qua kia à Đi đường bên kia cụt luôn mà Ơ à, Trèo qua đường này Ở đây rồi, đây rồi, đây Ok, à đây rồi Đến một cái biểu tượng mới rồi Ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, em Ở ờ, treo bên này Thử khám phá hết đi từ bên này trước này ah, Damn it. Chị đi kiếm đồ em ơi Khổ ấy nhở Có đèn Có đèn pin nó phải ở đỉnh cao không Okay. I have to get out of here. You're nearly there now. Thank you, Lucas. Keep talking to me. I, I don't know what to say. I never thought you would make it this far. That I'd find myself here. Laurentius taught me about the world through books. But reality is something else entirely, huh? That's the worst of it. None of this seems to be real at all. Được rồi, đi tiếp bên này rồi Ô, đi được một vòng rồi Mở được ba cái là ok rồi đúng không? Decomposition, purification and sublimation. Toad, swan and serpent. So... So our friend the lion is hiding a secret. Cái này treo lên kiểu gì? Ô thằng này nó bảo con con con rắn con dế cái gì nhở? Ở à đây mở được ba ô này là ok này. Vừa nãy thằng này nó nói thứ tự là gì Quên mẹ rồi Ở đây à Ấn con này trước à Ây thỏ tay vào chuột cắn chết giờ Đủ Được luôn Bây giờ phải đi từng cửa một á Trời ạ à. Mẹ Đen Sợ vãi loan Ây Chết rồi Ném một trượt It's pitch black in here. It seems huge. Save your ammo. I'll take care of it. There you go. À, thằng này ném được này. So, What do you see? Complementary products, stabilizers, reagents, noble materials. Vastly superior to what we saw in the bedroom. This is it, Amicia. Good. Good. Amicia, these notes are handwritten by our mother. Tried a new transformation, but the elixir is incomplete. The torch of the carrier disappears, leaving my son in the darkness of the macula. She was on the right track, Amicia. What we're Cái này is definitely here somewhere. But where? What does it look like? Oh, another fresco. A child in the arms of its mother. But these marks on its torso, Lucas. The Prima Macula. But this fresco is at least eight centuries old. And yet this has happened before. But how many times? This. This box has a phoenix on it. The symbol of the great alchemical work. Demetia, I think we found it. Open it. All right. Oh, mở hộp này à? Ok. Lucas, look. Lá này đúng không? Blue green edging, substance clear. Cái tinh cầu cấp điện xanh lam. What? Lucas, amber fragrance, amazing. Hồn phách thật là tuyệt vời. Speak it out. What on earth is it? The cure for Hugo. She was making progress, but she didn't have time to finish it. You mean không đủ thời gian để hoàn thành nó. Yes, without the book. It's incredible she was able quá, to không thể tin nổi bà ấy làm được điều này. Nhưng mà chưa kịp chữa cho thằng con thì đã bị sực rồi. With the book and my preparation, I think I think I may be able to finish it. You seem off to a good start, Magister. Ngon rồi. Có thể chế được thuốc. Sao bà lại không nói với chị? I would have done the same thing, Amicia. She was an alchemist, and, you know, a mother protects her children, doesn't she? Ôi da! Not now. How are we going to get out of here? Lại phải phết nó. Just finish the cure. I'll hold them back. I don't believe it. Why now? Lucas, we have to get a move on. I'm reading. Your mother stopped at the sun door. She found the torch, but she didn't know how to light it. Uh, it doesn't make sense. They're symbols. She was looking for the missing element, but the book says you must empty the vessel for the spirit to fill it. Your mother was mistaken. We must not add, but subtract. Find me some macerate, while I prepare the mix. There has to be some around here. Macerate? What's that? Where will I find it? In the pharmacopoeia. Ok, tìm thuốc trong phòng nghiên cứu. On my way. Quieten down. Laurentius used to say, calm the beating of your heart, for it is the wish of the heart, the hands express. So calm yourself. Ok, đi tìm thôi. mình nghĩ là mình sẽ phải đẩy cái này để đi xung quanh tìm cái điều khiển cái này ở đâu ta ở đây Lucas, this mechanism it's the same as the one at the Chateau d'Ombrage. So, if you ask me, it's not a coincidence. À thế phải bây phải phải, phải phải phải phải cho thằng Lucas về điều cái này. Chứ mình điều mình làm sao đi được. Không nhiều thằng Lucas phải đọc sách. Bên này có mấy thứ nhấp nháy này. À mình sẽ đi từ đây Từ chỗ, từ chỗ thằng Lucas qua Mình sẽ không bị ấy đúng không Ờ à, thử lệ qua giá sách này em Có một cái lọ này Em không lấy được ok đây rồi pots, Lucas. I don't know which one's a witch. Find the one that really stinks. Everything stinks. I'm not sure my nose will be able to tell the difference. What's that? No idea. It doesn't smell of anything. Mùi bạc hà. There must be worse than that. That doesn't smell good. Oh, but it doesn't smell that bad either. Oh, đây Come on, Amicia. Đây, đây, đây, đây, đây. Oh, oh Lord. Oh, that is absolutely... Oh. Đồ. Lucas, I found it. Perfect. Bring it to me. Look at that noise. I, I Đồ. like that noise. Ah! Đâu ra vậy đúng lúc vậy Bro Let's awaken this phoenix. Gently. Stop shaking. No time to waste anything. They're coming back! Đâu ra vậy bro? Slight alteration you. Good. Good but not enough. You said you had to filter something out. So why are you still adding things? You have to add in order to trap. The bridge, Yarmisha! You have to clear a way to the stills for me! Alright then, let's get to those stills. Ô bên này tiếp à Ô kịch rồi Thì đến đây là kịch rồi đây chúng ta phải đi quay lại uh... Ok Mày văn vở à cho này tự đi lấy văn vở ơ kìa à thằng lucas tự phê được Ok rồi, chế thuốc, chế thuốc, chế thuốc Yes! Okay, Luan. Come on. Truth will flow out of the mouth. Come on. Give me your purest alcohol. Vola! The door of the sun. The flame of the carrier. Demetia, take me back. Right away. Okay. Quay lại nào em ơi. Uầy, wow, có quả này là điều được mẹ mày chuột rồi. Chuột nghe lời vẽ lin này. Uầy, wow, rút lui luôn này. Thuộc, thuộc, thuộc tiền đây rồi. Lucas, oh, you did it. We did it. Laurentius would be proud of you. I'm proud of you. Thank you. Ờ, vứt hết sách ở trong này rồi à? Now. If the elixir is linked to the rats, that means there's a link to the carrier. Yes, but first things first. We have to save Hugo. Oh. Ôi, nhưng mà sao bọn chuột này thấy cái thuốc này hoàn thành bọn chuột này nó nghe lời nhỉ? It's them. Our trainee alchemist has worked wonders. <laughs> We have the elixir. <laughs> I always knew you were a good oh, un. Thanks. Come on. Let's go see Hugo. <clears throat> Hugo. Ui, You're not sleeping? Mặt nước hết rồi Hey, look. We did it. The elixir. Lucas made it. Lucas hóa chó này. À uh, Hugo, hóa chó này. Might be a little bitter. Never mind. Drink it in one gulp. Very good. So, am I cured now? Um, well... In any case, you'll soon be a lot better. Monsieur, will we never see Mommy again? Oh, Hugo, I told you, she... She won't be coming back. No. And it... and it doesn't hurt where she is? No, no, of course not. Let's all go to bed now, eh? And tomorrow, when you wake up, you'll feel a lot better, you'll see. Nhạc vẫn căng thế nhở? Cho uống thuốc à? nhạc vẫn căng vãi nồi ạ. À. Rồi, hết chương thứ 12. Và chúng ta đã chế xong ờ, thuốc sau khi tìm được ờ, phương ờ, cuốn sách cấm. Thì chúng ta đã quay trở về nhà và chế được thuốc chữa cho Hugo rồi. <laughs> Oh, you two are arguing again. Ugh. If you don't play by the rules... You're gonna tell me... Hugo! About rules. I keep telling Have you him. seen Hugo? Ờ kìa Hugo Hugo mất tích luôn oh Ôi rồi ôi Nó đi tìm mẹ rồi Nó một mình nó đi tìm mẹ rồi Nó bảo nó uống thuốc xong nó khỏi bệnh nó đi tìm mẹ rồi Thôi xong Ok và có lẽ là tập hôm nay của chúng ta chơi đến đây thôi. Um, tình hình là chế được thuốc chữa bệnh cho Hugo rồi nhưng mà sau khi uống thuốc thì Hugo đã bỏ đi vì có vẻ như là cái um, từ cái đợt mà nghe lén được uh, mấy đứa này nói chuyện là về um, bà mẹ còn sống thì uh, cậu bé đã quyết định uh, bỏ đi có lẽ là đi tìm mẹ sau khi mà được uh, uống thuốc. Ok và diễn biến như thế nào thì uh, chúng ta sẽ uh, cùng nhau đón xem ở tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì uh, xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé. Bye bye.